đủ xa chưa ừ thì em hết thương anh rồi dẫu biết vậy thì chẳng thể ngừng mong em ra đi làm anh nhiều trăn trở như sương chịu nắng chiếc lá và hừng đông anh chẳng thể nói cho em nghe nên gửi tâm tư vào trong một đoạn nhạc chẳng mong rằng hai đứa sẽ giàu sang cơm trắng dưa kèm với nhau dù đạm bạc mọi chuyện giờ có lẽ đã đổi thay em thêm người cùng anh phải mong mỏi may trời cứ đi